hàng ngàn con chim đột nhiên chết hàng loạt một cát bí ẩn tại Mexico và Hoa Kỳ. Một số người dân báo cáo xác chim cũng đều ở C phát hiện tại Texas, Colorado và Arizona. Các nhà khoa học đang lấy mẫu xác chúng phân tích. 温三摩地所诃。